Kính thưa toàn thể đại chúng, có câu hỏi gửi về từ nick Facebook của bạn Nguyễn Uyển hỏi rằng Con kính bạch Thầy, con không phải là Phật tử của Chùa Ba Vàng, nhưng con thường xuyên theo dõi các bài giảng của Thầy. Con thấy rất hay và ý nghĩa giúp cho con tu tâm mình tốt hơn. Con có chuyện muốn hỏi Thầy, xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con. Chuyện là mẹ chồng con năm nay đã 95 tuổi và hơn một năm nay mẹ con không đi lại được mà phải dựa vào con cháu. Mấy tháng gần đây, mẹ con hay hỏi, hay nói về những người đã chết từ lâu lắm rồi. Mẹ con nói chuyện với họ như những người còn đang sống và mẹ con nói nhiều chuyện con nghe rất sợ. Mọi người bảo mẹ con bị ma nhập, con không biết phải làm gì chị gái của chồng con bảo con hỏi Thầy xem có phải mẹ con bị ma nhập hay không. Xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chị em con biết phải làm thế nào. Con xin tri ân công đức của Thầy, con kính chúc Thầy thân tâm thường lạc. À, đây là bạn Nguyễn Uyển gửi câu hỏi về mẹ chồng của bạn ấy 95 tuổi rồi, tức là già quá rồi, phải không? Cũng là thượng thượng thọ rồi. Đấy. Dạ. Thế bây giờ thì mấy tháng gần đây đấy, thì bà cụ là hay nói chuyện về những người đã chết từ lâu rồi. Nói chuyện với họ cũng giống như là họ đang nói chuyện với người đang sống thế này nè. Thế rồi cô nghe thấy bà cụ nói những chuyện nghe rất sợ. Thế thì bạn bè rồi mọi người bảo là bà này bị ma nhập rồi. thế thì giờ chị của chồng bạn này bảo bạn viết câu hỏi về chùa hỏi thầy xem là tình trạng của bà mẹ như thế nào làm sao và phải làm thế nào giúp cho bà ấy. Thì Thầy xin chia sẻ với bạn Nguyễn Huyền và với đại chúng thế này. Thứ nhất thì mình phải xác định ấy, về cái, cái thực trạng của người già. Chúng ta biết ấy, cái ờ, chu trình gọi là sinh lão bệnh tử là đến với tất cả chúng ta. Chúng ta hàng ngày đều sinh ra, hàng giờ đang đều lão đi và cũng hàng, hàng phút cũng đang bệnh và hàng giây cũng đang chết đấy, chứ không phải là là đến cuối đời mới chết đâu. Chúng ta cũng đang sinh, đang già, đang chết trong từng giờ, từng phút, từng giây. Đúng không? Đại chúng thấy không? Cả thân và tâm chúng ta. Ờ, thân chúng ta cũng đang sinh ra, những tế bào mới nó đang sinh ra. Và những tế bào già nó cũng đang chết đi. Đấy. Từng giờ, từng phút, từng giây, từng sát na. Là ừ. thân mình đấy. Nó cũng sinh, nó cũng già, nó cũng bệnh, nó cũng chết. Từng tế bào. Đấy đều như vậy đấy chúng ta có cái ghét ở trên người là già đấy là cái ghét là chết rồi đấy cái miếng ghét của mình đấy và tâm chúng ta cũng sinh cũng cũng già cũng chết từng tâm niệm cái tâm niệm này chết đi rồi tâm niệm khác sinh ra cho nên thân tâm chúng ta nó sinh già bệnh chết từng giây từng phút đấy, chứ không phải không còn cái giây phút lâm chung cuối đời đấy gọi là cái đại tử thôi là chết toàn thân <laughs> để chuyển sang một cái kiếp sống mới chứ còn sinh lão bệnh tử là chúng ta trong từng giây phút này chúng phải quán chiếu như vậy Thế còn đến cuối đời chúng ta chết đấy gọi là cái, cái, cái đại tử là chết toàn thể, thân tâm này chuyển sang một cái kiếp sống mới. Nghe không? Thế thì kính thưa này chúng, à, cái chu trình cái thân của chúng ta, cái thân xác vật chất này và kể cả cái tâm lý của chúng ta cũng thế, đến khi già nó đều thay đổi, nó đều hoại, các căn đều hoại, cả sáu căn nó đều đều hoại, đều kém đi rồi nó mới, nó mới diệt mất. Nghe không? Thì người già đương nhiên á, thân thể thì còm cói, gân cốt mỏi mòn, tất cả suy hao hết rồi. Ờ, cho đến các cái dây thần kinh ấy, người ta khoa học ta nói nó cũng chết rất là nhiều mà chết đi rất là nhiều đấy. đấy các neuron thần kinh nó chết rất nhiều rồi các cái, cái đường truyền dẫn ở trong não bộ nó cũng kém đi hết do neuron thần kinh nó chết rồi nó đứt đứt đoạn nó teo đi Thế cho nên về già, thường theo quy luật bình thường là người già sẽ, sẽ yếu đuối, và sẽ run rẩy và trí não cũng sẽ suy kiệt, suy kém. Và nhớ trước, quên sau, ăn rồi bảo chưa ăn, và ngủ rồi cũng bảo chưa ngủ. Đó, nhiều cái gọi là lú lẫn. Đấy là cái quy trình của tuổi già. một người già bình thường là sẽ như vậy, đến già là sẽ như vậy. Con người nó mất giá trị đi, thân thể thì yếu đuối không làm được gì tâm trí thì hôn mê mờ mịt lú lẫn ừ, nhớ trước quên sau đấy là chu trình tự nhiên của người già trừ những người có phúc báu trừ những người có tu tập đúng pháp thì người ta sẽ khắc phục được những cái tình trạng này đấy. thế và đặc biệt về tâm lý thì đại chúng biết về tuổi già thì các cụ già thường hay sống với quá khứ ôn lại quá khứ khi già thì các cái căn của chúng ta nó hoại dần đi, mắt nó kém đi, đấy là căn mắt nó hoại dần, tai cũng ngãy ngãng dần đi, hai cái căn này nó hoại đi. Rồi lưỡi, rồi các thứ, mũi, lưỡi đều kém cả. Da rẻ thì nó cũng sần sùi, nó cũng chai sần hết rồi, nó không còn nhiều cảm giác. Cho nên nó tiếp xúc với các cái trần cảnh bên ngoài nó kém lắm. Y như là cái máy quay phim này này, thưa đại chúng, lâu quá rồi thì máy nó cũ mòn hết rồi nó không bắt được ánh sáng tốt nữa chúng ta cũng vậy đấy con mắt mình về sau nó lão hóa nó đục thủy tinh thể phải không tai thì màng nhĩ nó cũng hết dung <laughs> rồi cho nên là ngãnh ngang hết rồi các dây thần kinh nó cũng sơ cứng hết đấy. Thế cho nên gọi là sáu căn nó đều suy kém đã suy kém thì nó không tiếp nhận được các cái thông tin ở bên ngoài cho nên ấy, về già người ta ít để ý đến bên ngoài người già thì thường lại hay quay về bên trong vậy quay về bên trong thì sao lục lọi những cái gì ở trong này còn thì mang ra để gặp nhấm nghe không đấy là về mặt tâm lý tinh thần đó cho người già thường hay hồi tưởng về quá khứ là như vậy những cái gì trong quá khứ đã in sâu in đậm ở trong tâm thức á, vì bây giờ không nhập ở bên ngoài vào nữa rồi người già quá rồi bây giờ bảo nói chuyện thế giới này nọ chính trị xã hội thế giới thì không biết nữa không biết bây giờ chỉ nhớ lại quá khứ lôi lại những cái gì ở trong này còn ở trong này này quá khứ từ ngày xưa ngày xưa ngày xưa một thời tôi oanh liệt thế này thế kia nghe không? tôi trải qua những cái này kia là người già thường nhớ về quá khứ đấy là tâm lý chung đấy là một cái tập khí chung của tất cả người già người già hay kể chuyện ngày xưa quá khứ ngày xưa có đúng không đại chúng thế đấy muốn nghe chuyện ngày xưa thì hãy gặp các cụ già <laughs> cụ già nào cũng nói chuyện ngày xưa hết đấy thanh niên tuổi trẻ thì nó nói chuyện trên trời dưới biển thế giới hiện đại cụ già nói chuyện ngày xưa cái chuyện đấy là lẽ bình thường nha Đã. vậy thì bây giờ đối với trường hợp bà mẹ chồng của bạn nguyễn uyển này ấy, phải xem xem bà cụ là cái tình trạng nó thế nào nếu nó là tình trạng cái quy luật tự nhiên của người già già thì lú lẫn nhớ trước quên sau nói chuyện với quá khứ với những người chết từ lâu những người chết từ lâu tức là những người trong quá khứ rồi đấy à, và chết từ lâu ờ, nhưng mà cụ lại nhớ ngày xưa chơi với cái, cái người đấy thế nào nói gì với người ta nếu chuyện đấy là chuyện rất bình thường cho nên phải kiểm tra lại nhé mới qua hai cái việc đấy thì chưa thể nói ngay được là cụ bị ma nhập đó. thế còn khi mà đã loại trừ cái trường hợp này ra rồi à, mà thấy nó có những cái biểu hiện khác cái, cái người ma nhập nó nhiều cái biểu hiện khác À, ví dụ thấy cụ ăn uống nó bất thường, trở nên rất tham ăn, ăn rất nhiều. Bình thường cụ ăn ít, giờ tự nhiên ăn rất nhiều, ăn như ma đói. Đấy, ờ, hay là cụ đến uh, đêm hôm cụ đi lần sờ, làm những cái việc rất là sợ. Đấy, những cái trường hợp bất thường như thế thì ta mới nghĩ đến trường hợp tâm linh. Có thể là, là ma quỷ nó nhập, nó ám nhập, nó, nó quẩy phá nhé. Đấy, chứ còn chưa phải như vậy, nó chỉ là lú lẫn này. Thế rồi ờ, à, nói chuyện về người quá khứ, người xa xưa thì chưa hẳn đã là, là ma nhập. Đấy, chúng ta phải biết cái đó. Thế còn khi thấy cụ có những cái biểu hiện bất thường nghe thì chúng ta mới chuyển hướng sang cái chuyện là cụ có thế giới tâm linh gọi tác động. Đó. Ví dụ Thầy nói câu chuyện ở dưới ung bí này thế này, có cái bà cụ ngoài 70 rồi, đó, cũng khỏe mạnh lắm. Thế hôm ấy thì cụ đang làm cái cây hương để thờ ngoài sân. Ấy Ờ, xây xong rồi hôm đúng cái hôm làm lễ lễ xong cái chả biết khấn vái thế nào cụ bị một cái vong nhập luôn vào cụ thế là cụ nhảy cà tưng cà tưng lên bắt đầu <laughs> la hét nhảy múa làm âm ít cả nhà cửa lên Đó. thế con cái túm vào cũng thế cũng chẳng yên được thế mấy hôm sau thì đưa cụ đi xuống bệnh viện quang hanh xuống đấy rồi cũng không yên đó thế về sau có người mách mới về chùa mình à, chùa mình và chưa tăng với phật tử mới làm lễ cho cụ thế mới biết là, là cụ bị một cái vong chết ở ngoài đường nó nhập vào cụ làm cái cây hương cụ khấn cụ thỉnh thế nào vớ vẩn cái vong ấy nó lại nhập vào <laughs> đấy đi mời gọi là rước ma về nhà đấy, thế là cụ bị hành thế lên chùa mình làm lễ chưa tăng phật tử chùa mình làm lễ xong thế là cụ khỏi, đấy đấy thì thưa đại chúng đi dưới bệnh viện tâm thần có khỏi đâu vì đây nó không phải là trường hợp bệnh tâm thần bình thường của người già mà đây là rõ ràng bị thế giới tâm linh họ tác động họ nhập vào nhé nhiều lắm nhiều cái câu chuyện thế lắm rồi một phật tử nữa mình ở hưng yên đấy cũng sáu mấy bảy mươi tuổi cũng thế nghe? cũng bị ma nhập ma hành cho cuối cùng thì chiều mình làm lễ giải xong thì là đạo tràng về lễ cho thế là cố cố khỏi ra khỏe mạnh cả gia đình là phật tử cho mình đó thầy không tiện nói tên nghe không? Đấy rất là nhiều những cái chuyện như vậy thế này chúng thấy nhé thế thì ở đây á, trường hợp của bà của bạn nguyễn uyển này á, thì phải xét cho nó kỹ nếu mà bà cụ có những cái biểu hiện nó rất là bất thường nó giống như quả thật có một người khác á, nghe không? thì chúng ta sẽ nghiêng về cái phía bà cụ bị bị vong nó nhập ma nó nhập nó hành thì nếu ma nhập ma hành thì thì gia đình cố gắng đưa cụ về chùa các thầy làm lễ phải không? Ừ, cầu siêu giải oan cắt kết cho cụ nó có thể có những vong linh nó oán kết với cụ hoặc là hợp duyên với cụ hay vong linh ở đất nhà cụ đến lúc các căn cụ suy rồi nó mới nhập được cho lúc mà khỏe mạnh thì nó không nhập được tới đại chúng các vong nó nhiều khi nó thế một là khi mình suy yếu khi mình bệnh hoạn khi tinh thần mình bất ổn là các vong nó mới chiếm chỗ nó nhảy vào được còn chúng ta mà tinh thần khỏe mạnh thể chất khỏe mạnh thì chẳng ma nào nó nhập được đâu thường là khi mà chúng ta bị ma nhập là hay bị thế hoặc là mình mắc nợ nó mắc nợ nó thì khỏe như voi nó cũng vẫn nhập được như thường thưa đại chúng vì mình mắc nợ nó nó là chủ nợ của mình thế còn nếu mà có cái duyên gì đấy thì nó phải là những cái duyên kia nhé thế thì ở đây nếu trường hợp bà mẹ chồng của bạn á mà xét nó có thể nghiêng về phía bị tâm linh họ tác động thì gia đình đưa cụ về chùa hoặc là thỉnh chư tăng về lập đàn để làm lễ cầu siêu giải oán kết cho cụ nhé để ăn cắt kết cho cụ để cho cái phần tâm linh ấy họ được thoát đi thì là cụ sẽ đỡ thôi nhé thì thầy xin xin chia sẻ như vậy